Mặc dù hôm nay là 24 tháng 3 năm 2020 Nhưng cà chua ở đây đã cho quả sai như này các bạn này Và trên này thì hoa rất là sai như này ngọn của nó rất là mập các bạn ạ này ngọn mập như này hoa thì sai chát một lượt như này đây. và ruộng cà chua của bà Lộc này thì cũng chính là cái ruộng mà năm ngoái chúng tôi đưa tin về cái cà chua dùng phân Sinic Tân Phát Bắc Giang đang vào quả nước cái này nếu mà cô nhìn này cái, cái cuống xương này quả đây này này cái quả này đang đậu đấy còn nước này là là, là tự nó đậu nó chưa nó chưa được rõ lắm đây này vâng. thế này thế đây này đậu vâng. tinh vào quả hết đấy vâng. thế còn thì, thì đây này cô thấy tốt như nốt cái này đây này vâng tốt như nốt hết đấy đây này đây này sau nó, nó sai thế nhỉ đấy sai nó đang vào quả đây này chùm này vâng. dưới nó không đậu được bởi vì hôm ấy dạng mưa không à. đậu được nên trên nó càng đậu dấn mà bên trên nó lại để tốt có phải ba dàn à? này hai dàn rồi vâng tốt quá ừ quá tốt luôn Thế này thì nếu mà nó lên như thế này thì à, mình phải làm dàn cao hơn nữa chứ Mình làm dàn đến đây cho nó này Đến vâng. đây, đến đây, đây cho nó Đến đây, Buộc lên. nhưng nó cao đến đây rồi thì mình lại phải làm lên cao không, nữa đúng không? Không được, chỉ đến đây thôi, nó lên đây là vừa thôi vâng. Cầm đấy đâu, bởi vì lúc ấy nó vào quả này nó không lên được nữa Vâng Đây này, như cái cây này, cồn sàn, quá sai luôn Đấy, vâng. nó đang vào quả này một đôi, Ui, đây này. ba đôi, sáu đang vào quả các bạn này. Đang, đang, đang, đấy. quả đậu đấy, quả đấy là đậu gì Đậu hết đấy. Dạ. Yeah. Ừ. Vâng. Đây là giống cà chua gì ạ? nói gì nhà tôi dòng hay quen kìa quả kìa. hay quen giống lắm không biết giống à, gì giống muộn đấy cái giống rồng muộn đấy chả biết là cái giống gì à? f một f gì đấy vâng ở đây cái cà chua này mình trồng từ bao giờ ạ cứ cấy xong thì dòng ừ. ăn cấy cấy xong vào đây à, à, trung tuần này tháng riêng cấy xong thì là đôi mươi tháng riêng dòng đấy vâng. mà nó tốt quá đây này cô này căng vào đây này cạnh xuống ở đây diện tích của mình là có bao nhiêu như trọng đúng ở đây đây vào đây càng tốt đây để hết ủi à? sâu nó sai thế nhỉ nó quá đây à đây sai ừ. vâng. quá đây nếu mà cây nào nó vào quả nhiều thì nó thấp ở đây diện tích mình trồng thế này là khoảng độ trong độ 40 cm 40 cm một gốc phải không? Ờ, 340 340 ừ. Thế mà nó lá của nó kinh nhỉ Tôi vâng. quá tốt quá ừ, ông ấy cứ bảo rằng là bắt đèn cái cô phân chi đích Đấy, tốt quá thế này này tôi bảo nó không chết thì đẹp rồi còn bắt đèn gì thế tốt quá cái gì đấy thế ở đây bà thấy có cây lao bị chết không Héo không đấy các bạn nhìn thì không đúng là mọi ngày thì quay thì chết thưa đấy các bạn ạ năm ngoái thì còn chết thưa nhưng năm nay là không có chết thưa gì đấy vâng. nó càng có cái ngấm cái phân đấy rồi bây giờ cứ là nó nó nó nó, nó được đấy đây này đây này các bạn này cô tân này đấy đây, đây từ từ để quay chỗ này chỗ này sai quá này chỗ này nhưng mà này. nó bé này chưa to các vâng, bạn đúng rồi đây cái này nó bé thôi ạ đây các bạn này những cái chùm như thế này đấy nó đang vào quả này đẹp quá này chỗ này này năm sáu quả một chùm các bạn nhé đấy năm sáu quả chùm nhưng mà hoa này các đốt của nó rất là ngắn các đốt của nó ngắn đây này đây, đốt ngắn này các đốt ngắn của nó thì đây nó... là trên này là ừ. nó bắt đầu sưng đậu này đây chỉ có độ 20 cm chưa đến 20 cm nhưng mà đã hai chùm này thấy kinh nhỉ đấy và vâng thế nhưng người ta bảo là tốt nên nó vươn thì nốt nhưng mà đây thì đốt đẹp cơ mà có quá chứ và vâng. lại đẹp chứ ở đây thì um, mình bón phân xinic như nào ạ lại rắc dưới thôi cũng bón như mọi ngày 10 thước thì mình bón bao nhiêu ạ đống này ờ, ờ, chưa được 10 thước vào ờ, bón đi có uh, 8 cân đồng 8 cân lân thì này một túi phân xinic vâng. một túi 5 cân túi 5 cân xinic trộn vâng. lẫn vào nhau thế là đánh chạch ra rồng và dùng túi này ạ à? Ở ờ đây. bà dùng cái túi 5 cân này gì? Dùng 5 cân này Vâng. Lấy mình lần lấy 5 túi, lần thì lấy 10 túi. Vâng. Về bón cho hết là đi 15 20 túi. Nhiều lắm, bón nhiều quá. Vâng. Nhưng mà nó tốt đẹp quá nhưng mà phân hơi đắt tí nhưng mà nó không bỏ được bởi vì là cái phân nó đẹp quá. Vâng, đấy ngọn nó to. Đây các bạn này, Đắt hoa nó chắc nó chát một lượt đấy các bạn này nó không chết dù này đấy nó không chết dù một cây nào khẳng định ở đây không có một cây nào chết dù đấy, các bạn nhé mặc dù là thời tiết là... có thỉnh thoảng có cây này con chó nó dặm gãy thôi à. chứ còn thì mắt thôi chứ còn không có chết dù cái nào vâng mặc dù thời tiết năm nay là mưa rất nhiều mưa góc nhưng nó không được đậu nhưng nên trên nó bây giờ nó tốt rồi lại càng đậu mạnh vâng và ngày âm lịch ngày hôm nay là ngày 24 tháng uh, à, 3 năm 2020 và ngày dương lịch là ngày 16 tháng 4 năm 2020 và trên cái diện tích à, cà chua của bà Nguyễn Thị Lộc à, trang trại mà năm ngoái chúng tôi đã đưa tin trên YouTube thì thấy rằng cà chua ở đây mọc rất đều à, và thưa bà là cái ngọn của nó mập như thế này cái ngọn cà chua mập như này khỏe như này cái lá thì khỏe cái nó không ngọn to này đâu nó không tốt lá to này, vâng. đây đâu năm xấu đấy lên mạng các bà biết đấy xấu lắm mà thì, thì nó chết nó không được đều như thế này năm nay thì tốt như đông chóc như này ngọn nó mập như này thì sẽ báo hiệu điều gì ạ? Nó ừ, bén cái phân đấy là nó phân 9x cũng tốt thì cái ngọn nó mập như này thì sẽ báo hiệu cho cây như nào cây khỏe báo hiệu là cây quả cây quả của nó sau này quả của nó này quả này kia là to đấy vâng như bây giờ mình chưa biết cây giống này là ừ, quả to nhưng mà nó tùy theo nhưng mà mình bón này là năm nay nó khẳng định là được mùa cái quả này đâu năm nay khẳng định được mùa chị ạ ừ, được mùa cái đừng có chết dù đâu là được mùa chứ cần gì cây vào trông vâng. cái, cái đẹp rất đẹp đúng không vâng đây cái gốc của nó đây mình ờ, quay xuống nuôi dưới gốc này vâng. thỉnh thoảng chết mất một cây là chó nó dặm đây các bạn này các bạn ơi đây Đấy, gốc cái thư thư đây là gốc lên trên nó tốt như chỗ này là phải đến khoảng độ à, gần 50 cm một Đấy, một 4, gốc 50 45 50 Đấy, cái gốc của nó đẹp vâng và cái thân thứ ba là sờ vào cái thân của nó rắn lắm ạ đây rắn chắc như này, chắc như đá luôn Đấy, vâng vừa tốt vừa chắc vừa tốt vừa chắc nhé không phải là đây tốt ờ, đây ví dụ mình có thể mình xem những cái cây này đây đây cái lá gốc của nó vẫn còn đây này đây các bạn này này chắc này chắc nịch như đá này chắc này đây đây đây đây đây đây, đây chắc chắc như lá này đấy tiếp tục ở những cái cây cây nhỏ này cũng chắc này đây những cây này chắc nhỉ đấy đây chắc mà vẫn còn những cái lá cuối cùng những cái lá mà từ đầu nên vẫn còn này các bạn này vẫn giữ được cái lá cuối đầu cùng như này rất tốt đây cây này còn có quả ngay từ gốc này đây đấy đây chắc lắm các bạn ạ cây chắc như này và kia bà lộc được rồi vâng bà có thể cho biết là với cái ruộng cà chua như này thì à, mình có phải à, có những cái bí quyết gì để cho nó thay hoa đậu quả không ạ? Thì mình chẳng phun cái gì, cứ thế bơm nước vào nó lên nó tốt, nó đậu quả thế chứ mình có phun gì đâu, cái nực của nó lên tốt thế này rồi, vâng. tự nó đậu đấy. Mình à, đã phải dùng một ừ, cái túi phun 300 gram một lần nào Không, chẳng phun cái gì, nó lốp đi còn phun gì rồi. tốt quá đấy, con đèn cô ơi, ông ấy mắng cái trái gì tốt quá. Nhưng mà nhờ rồi nó đậu quả đây, chứ còn gốc đi này mà tốt quá, mà trồng vâng. thưa đấy chứ không trồng dài bốn 5 năm mình phân. Ngọn nó mập như này mà những cái ngọn những cái mình có phải tỉa bớt những cái ờ, bố, lá có bố nhánh không không không bố được vì nó nuôi nuôi làm sao bố đi hỏng mất nó ra hết tựa hỏng không à. nuôi được coi vâng ừ. ở đây rất là đẹp bố nhánh nữa các bạn bố nhánh nữa đây là bố nhánh con này là bố nhánh thì tấu như nào ạ đây à nó cái tấm tấm này là đâu này như như thế nào ạ thấy nhìn là nấm nấm tấm đây những những cái chỗ nào đây thì vặt ạ đây cái này là chưa vặt đây đâu đấy càng ở, tấm vặt cái nào thì mới vặt ạ à càng vặt sớm thì càng tốt à thì như anh nó bắt đầu mới ra con đấy hả ừ, mới ra con vâng. đấy. đấy thì mình phải vặt đi để cho nó đi ra tức à ừ, đây này đây vặt rồi đây vặt rồi đây này vặt rồi này đây chỗ này vặt rồi các bạn ừ, nhé ừ, đây vặt rồi này thì ờ. tí này bấu này, này cái tí để bấu càng tốt à thế à ừ, à đây đây đây đây mình không làm được thì nó mới như thế thôi vâng để xem là cái ánh nào nhá đây đây vặt hết rồi này đây đấy, là những cái đây. lá các bạn này kẽ lá những cái kẽ lá này đây này để xem nào có cái nào mà chưa vặt không vặt rồi đây đây đây, đây. đâu đây các bạn ơi đâu thế nào đây nhá à, đây. ờ cái này phải từ từ đi. từ từ để em chị giới thiệu là bí quyết như đây nào này, đây, bí quyết cái, như nào cái nhánh này các bạn phải vặt đi này đây này đây vặt đi và bé bao nhiêu thì nó thu vào trên quả này, và cây bấy nhiêu cây này nữa này à cứ bẻ này thôi cứ đừng lấy kéo cắt các bạn vặt à. là tự gãy chứ lấy kéo là cái cái, cái cái chất han của thầy giáo dạy là không được lấy kéo cắt à vặt mà, tay à vặt tay thì nó sẽ dồn vào quả phải không ạ thì nó dồn vào quả nó dồn vào quả cái này đây đúng không đấy, cái đấy là phải cái đấy, đấy, đấy, cái đấy phải vặt đi đây là bí bí quyết đấy các bạn nhé nếu như các bạn mà không vặt cái cái ánh này thì nó nuôi thì nó nuôi cái cái ánh này đúng không ạ ờ. thì nuôi thì không thì không đậu quả thì đậu đậu quả nó không sai cho nên là cái ánh này chúng ta phải vặt đi các bạn nhé đấy đây cũng là một cái bí quyết cho những người trồng cà chua các bạn nhé đấy đây ví dụ như cái ánh này đây đây ánh như thế này thì mình phải vặt đi này thì nó để dồn vào nuôi quả thì nó mới đậu quả hơn đấy đây à, đây nữa này đấy phải không đúng rồi đấy những cánh như vậy nhưng mà vặt phải để ý bởi vì vâng, cái ngọn này lên nào? hoa lên quả này này đây là cái ngọn gốc gốc chính của nó vâng. thì nó ra hoa cụt mất rồi lại phải để cái nhánh này không được vặt à nhỉ vâng nếu ừ. vặt thì này cụt mất ngọn rồi đâu đây đây là ngọn chính của nó này ngọn chính nhưng nó chính không mất ngọn rồi nó ra hai chùm hoa đây rồi này thì vâng. phải để lại cái ngọn thì này để cái nó. ngọn này ừ. à đấy thế ví dụ như cái ánh này thì thì phải vặt đi này đây ừ, các đấy, bạn phải này. vặt đi đấy đây các bạn này đấy cứ bẻ cọc cái nó gãy ngay mà chứ không phải đi kéo cắt đâu đấy ta phải vặt đi như này lại cả cái mầm dưới này đấy phải vặt đi cứ bẻ cọc cái là nó, nó cọc ngay mà và à, các bạn ơi chúng tôi sẽ theo sát cái ruộng cà chua này cho đến lúc được thu hoạch à, khi nào mà chín bói thì bà gọi điện cho công ty để về làm cái clip cho các bạn xem chất lượng cà chua đây cà chua bột Ôi, ngon như nào các bạn nhé cà này thì ngon lắm vâng và chúng tôi sẽ đăng tải những cái clip tiếp theo về cái ruộng cà chua này cho các bạn còn được ngã ừ. trời tối rồi chảy lắm nhưng mà không mình quay một tí thôi Ủa thế nhanh lên đi vâng. đến tối rất và nếu như khách hàng sau này muốn đặt ừ, cà chua thì liên hệ với số điện thoại nào ạ và à, giới số điện thoại của tôi là 0334 0334 112 535 đấy không để bố là à, vâng. mình à, ờ, nói và họ, và nói giới thiệu ờ, thôn Xuân Dương tôi là lên là Nguyễn Thị Ngọc thôn Xuân Dương xã Vạn Ninh huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh thế là mãi dưới hải phòng rồi cà mau rồi mãi ở ờ, ờ, ở ở, ở hải dương rồi ở hưng yên rồi cũng hỏi đến này nhiều nơi lắm rồi mãi miền Nam miền cũng Đông người hỏi lắm tôi vâng. không nhớ bởi vì làm nhiều quá nên các bạn thông cảm tôi cũng không nhớ thế nhưng mà cứ bà hỏi tôi à, làm bí quyết làm giàu là tôi mách cho các bạn làm <laughs> thế thôi vâng kiểu quả dưa cái cho dài. vâng. pháp vâng. à, các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bà Nguyễn Thị Lộc ở đây ừ. à, đây là một địa chỉ tin cậy và là một bà mà một lão lông chi điền về kỹ thuật chăm sóc từ mít à, trên cái trang trại này là từ mít cho đến nhãn cho đến um, mướp và dưa chuột cà chua đều uh, cho mà năng suất hiệu quả rất là cao và các bạn có thể liên hệ với số điện thoại bà Lộc để tư vấn kịp thời um, để um, theo mùa vụ và nếu như các bạn muốn đặt mua phân thì các bạn hãy liên hệ với tôi là Bít Thanh Tân Số điện thoại của tôi là 0904 007 066 Đọc trần trần thôi, đọc nhanh quá người ta vẫn hỏi tôi đấy À thế ạ? À? Bà đọc nhanh quá, vâng. không ghi được Thế đụng vâng. hỏi tôi mới ra, ra bà Vâng tôi ờ, xin nhắc lại là Nhắc số lại, điện thoại nói trần trần thôi 0904 007 066 hoặc là 0914 618 969 à, để được à, tư vấn cũng như là cung ứng phân kịp thời và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất các bạn nhé hẹn à, Gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Thế, thế, thế này nhá.